Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng Chư Tăng Chùa Ba Vàng mở bảy phương tiện cho hàng Phật tử tu tập một tuần để duy trì và tăng trưởng nguồn tâm tinh tấn, hoan hỷ đối với sự kiện Đức Phật thành đạo. Mong cho Phật tử được lợi ích kết quả to lớn ngay trong kiếp này và các kiếp vị lai sau không xa rời Đức Phật, được diện kiến Phật và chính mình trở thành Phật. Chính vì vậy, Chùa Ba Vàng khuyến thỉnh quý Phật tử tinh tấn và hoan hỷ tu tập cho viên mãn trong một tuần – thời gian từ ngày mùng 1 tháng 12 năm nhâm dần đến ngày mùng 7 tháng 12 năm nhâm dần, tức ngày 23 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 2022. Thời khóa tụng kinh các ngày mùng 1, mùng 3, mùng 5 tháng 12 năm nhâm dần. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 12 năm nhâm dần, là thời khóa tụng kinh trong chương trình tu tập.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 Phật nhân thiết thánh hiền duyên khởi quang minh đại Xứng tinh tác Phật sự Phổ hướng chư chúng sanh Giai pháp Bồ đề tâm viện ly chư vọng nghiệp viên Thành vô thượng đạo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 Chúng con đưa ngoài lực Bồ Đề của mười phương chư Phật Bạch Thịnh chư Đại Bồ Tát cùng chư Thanh Hiền Tăng theo hành nguyện của các ngài quan giảng nơi Pháp hội chứng minh và gia hồ cùng nương ngoại lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Bạch Thịnh Chư Chúng Đà Phát Tâm Bồ Đề Chư Thiên Chư Thần Đồng Nhau Làm Hộ Pháp Hết thầy chúng quỳ thần vì lợi ích của mình khởi tâm hoan hỷ tinh tấn hộ trì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 là ngày mùng 5 tháng 12 năm nhâm dần là ngày tu thứ năm trong chương trình tu tập một tuần kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo. Sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng đạo quả vô thượng Bồ đề mang giáo pháp bất tử tuyên dương khắp thế gian làm hạnh phúc cho muôn loài chúng sinh mở ra con đường giải thoát luân hồi sinh tử là một sự kiện đặc biệt hết sức ý nghĩa đối với nhân loại đức phật đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp thành bồ tát đạo tạo lập các công đức ba la mật xả máu thịt thân mạng vì hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh để đầy đủ công đức đến đêm thứ 49 dưới cội cây Bồ đề ngài đã chiến thắng ma vương thành bậc chánh giác nay toàn thể chư tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng chúng con vâng theo sự chỉ dạy trên sư phụ thành tâm cung kính đối trước mười phương thường trụ tam bảo đốt nén tâm hương dâng lên cúng dường mười phương tam bảo đảnh lễ sự chứng đắc đạo quả vô thượng của ngài nương oai lực tam bảo chúng con xin tỉnh hết thảy chư hộ pháp các chúng đã phát tâm bồ đề chư thiên chư thần cùng các chúng vong linh gia tiên vong linh oan gia trái chủ oán kết hợp duyên của chư tăng ni phật tử chúng con cản trở việc tu tập và thực hành luật hòa của tất cả chúng con cùng hết thảy các chúng trong cõi tâm linh đã được chư tăng ni phật tử bạch thỉnh về tu tập chương trình này được vân tập về đây nương đức chúng tăng nghe kinh, thính pháp, giác ngộ tu hành, khởi tâm hoan nghĩa, ủng hộ cho Pháp hội đàn tràng hôm nay được trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con cũng xin thỉnh các chúng trong cõi tâm linh đã được chư Tăng Ni Phật tử bạch thỉnh về tu tập chương trình này và về trai đàn chứng tế chùa Ba Vàng vào ngày 15 tháng Chạp năm nhâm dần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 đừng như a lai đại bi thính ca vang nghe bậc bước toán thắng trầm ơi mới xin già bệnh bên khổ chết ơi nơi bậc vô thượng năng nhân nghe vô lượng kiếp ma tu hành nơi à, rừng à, vang à, chi quyết tu đạo mâu bồ đề cõi thiện tòa bốn chín ngày và hằng nghe ma quân nghe sớm sao mai tỏ rằng ơi chứng đàn pháp tam mi nơi phán sinh tri nhiệm màu cùng à, quý à, hữu à, nhân tâm thành tự tâm thành đảnh à, lệ nhân thiên cung kế nhất tâm kính lễ chi tâm đảnh lễ à, tăng kỳ kiệm thương son chúng sinh phát tâm bồ đề hạnh bồ tát đạo cầu thanh phật nghe quả phật buồn xưa thích ca mâu vì tâm đan lễ hiên hướng dục lạc chẳng cảnh vô thường vào chơi bốn phương thương đời đau khổ nửa đêm vượt thành xuất gia tiệm đào tóc sanh các bò nuôi tuyệt tu hành na phần na à, bồn na à, sư thích à, ca mâu Chí tâm đàn lễ trí tuệ siêu việt cùng sự chuyên cần năm năm tầm sư học đạo chuyên cần y giao chứng đạt tân thiền phi phi tường sư à, à, phật bổn à, sư ca mâu ni chỉ tâm đan lễ khổ hành thắng lâm ý âm thầm chuyên tu hành thân cổ Ngày ăn một hạt chỉ đồ hoặc mẹ nước uống cùng thế chỉ vài giọt sương. Mùa đông tuyết rơi ở ngoài trời lạnh, Mùa hè nắng cháy ở bãi tha ma. Dùng gậy hoặc roi quất vào thân thể khổ hạnh tốt cùng, không ai sanh nó kiệp mà phần ngã bồn ngã sư thiên ca mâu ni chỉ tâm đàn lễ sữa của nàng su già ta từ bỏ khổ hành cực đoan trở về con đường trung đạo thiện định tử duy quyết thành chánh na giá phật ngã bổn ngã sư thinh ca mâu ni Chỉ tâm đan lễ bo cỏ cu sa kết thành tòa bảo phát lời thề nguyện dù máu khô càng chỉ còn gân xương quyến không rời bỏ tòa cỏ cu xa nếu chưa đắc thành quả Phật tối thượng Phật bổn sư thích ca mâu ni Chỉ tâm đàn lễ dưới cội Bồ Đề ở đêm bốn chín vừa qua canh một hàng phục mã quân. Chân túc màn minh thấy rõ chúng sinh trầm luân đau khổ Phật buồn ở xưa thinh ca mâu chí tâm đan lễ dưới cội bồ đề ở đêm bốn chín đến canh thứ hai chứng thiên nhạc minh thầy khắp thế giới và các chúng sanh ở khắp mười phương không hề ngăn nghé ngài ở phật bồn sư thế ca mâu ni Chí tâm đàn lễ dưới cội Bồ Đề ở đêm bốn chín đến căn thứ ba thấy rõ sự khổ Nguyên nhân khổ đau và sự chấm dứt Cũng như con đường đưa đến việc khổ thành tựu giác ngộ Việc hết phiền não ô nhiễm khổ đau chứng lậu tận ngã minh ngã phật ngã bồ ngã sư thinh ca mâu ni chia tâm đàn lễ dưới cội bồ đề cuối đêm bốn chín chân tỉnh rạng người thầy ánh sao mãi thành bồ đề đạo à phật bồ xưa thiên ca mâu chỉ tâm đền lễ giao pháp bất tử là tự thanh để thánh đạo tám ngành cứu vớt chúng sanh vượt qua biển khổ phật bổn sư thích ca mâu Chí tâm đảnh lễ hiền tòa đạo tràng xá bà giáo chủ đạo sư ba cõi từ phù muôn loài à phật à sư thính ca mâu số một ngày đức phật như lai chứng đạo đường trầm luân hôm nay thành kính tri ân tưởng niệm lịch sử gian truân tu hành đừng khó hành sao bẩn xiết báo à. đàng đế thiên ngàn cao lấy tên sẽ mấy sanh tuyệt đỉnh và ngưng chợt đâu một phim tơ trùng chợt đâu cao vút đức tung giữa vời thiên tôn chủ ngõ lời nhắc nhở đời tu hành dòng tờ đàn kia quá căng dây xe đứt lìa qua chùn vô dụng chẳng vừa âm dài hai cực đoan kéo dài lầm lạc ngà cũng chỉ là bất cập rộng không ngà đắm say lời dương dứt nồng ngà cực nghịch khổ hành nghịch dòng thanh liêu đến đây đèn mở chợt sáng nhìn trời cao quang đang là thường từ nay trung đạo là đường định tâm thiện tuệ vầng dưỡng dưa lòng bạn gần thân thái lạc nhất tâm đoạn lìa tham dụng hôn trầm lắng yên sân hận phóng tâm chẳng còn nhờ quá khứ tiền thân nhiều kiếm tân thời gian chi tiết đủ đầy từ cõi kia đến nơi đây tuệ minh túc màng chế nhân trưởng ờ, do nhân chi có đường quả này ờ, hữu vi năng sở liền tay ờ, từ sanh thăng chi cảnh hai đăng thành đó chứng tướng ngọn ngành vàng pháp đoàn vô mỏng bậc đại hùng tránh giác tôn nghiêm ma vương sợ hãi ưu phiền địa cầu chuyển động chữ thiên lạy mừng bảy tuần lễ hướng ngang quá về nhiệm màu à, chúng sanh chẳng đủ trí sâu à, khó thông lẽ đạo khó cầu huyền thâm đại phạm thiên xa xá ba tỷ nơi phạm cung cảm mi thế tôn kính lo môi đạo vong tồn thời gian tay duỗi thần thông hiện kề à, bành thế tôn trần đã trầm luân sinh tử qua lâu ngưỡng mong ngài chuyển pháp màu măn người in bụi được hầu thanh kính như hoa sen đêm sinh mùa hạ. hải ngự gia vân du vì đời chuyện pháp thiên thu hằng còn bậc nghiêm lặng thuận lòng nghĩa khác khổ hạnh thuở xưa còn đó nhòm kiều trần liễu ngộ đạo màu pháp luân phận chuyển lần đầu à, thuyết mình tư đề thâm sâu đạo lành à, đây là khổ đây nhưng sanh khổ đây tịch nhiên diệt khổ niết bàn đấy đường bát chánh tịnh à, mong nền giao toàn từ đây rồi từ đó như lai hoa đạo bước chân thiêng lưu dâu mọi miền khi chúng lâm lung kỳ viên thì thành cũng đến lâm tuyển cũng qua hàng đệ tử cả hãy ra đi mỗi ngã một người vì lòng thương tưởng cho đời xiển minh tranh đạo ba thời toàn chân Ngày nay chế thiên kỳ sanh lễ nam mô phật bổn sư thích ca mâu kinh quang sắc cây bồ đề đức phật cảm hóa bảy mươi ức chúng sanh một thời đức phật ngự tại khu độc thuộc nương xá về cùng với đông đủ chúng đại tỷ khéo một vạn hai ngàn người và Bồ Tát. Ba à, vạn hai ngàn người vẫn bao các tỷ khéo khi Bồ Tát đã thành tựu quả vì chánh giác chư thiên đi đến ca ngợi Phật giống như ngồi kiết già nhân tâm chăm chú nhìn cây bồ đề mắt không hề chớp thiên duyệt làm thức ăn giải tuệ làm thức uống ngang ngốn không hề tốn ngày xuống bảy ngày đêm nhìn cây bồ đề nơi đảo tràng để báo ứng cây qua bảy ngày sống thiên nhân cõi dùng môi mỗi người mang theo một vạn bình nước thơm thiên nhân cõi sáng cũng mang theo nước thơm tâm rửa ngại như vậy ừ, cả cùng đi đến chỗ Phật dùng vô số các loại hương thơm tâm rửa Phật trước tiên chư thiên long từng càng đạp hòa tu luân đà la ma hưu lặng dùng nước thơm tắm thân như lai nhờ ấn nước thơm đều phan y đạo vô thượng chánh chân bấy giờ chúng sanh đều nhờ ưng hương sông hương thơm không rời thân thế phật bào các tỳ kheo có Phật rồi ngồi dậy chấm tay bạch hỏi phần Phật ngồi bên gốc cây Bồ đề trong suốt bảy ngày là ngồi thiền định tam muội vậy đến đó tên là gì Đức Thế Tôn dạy đến đó tên là duyệt thật như lai dùng duyên thật định ý này xuống bảy ngày đêm nhìn cây Bồ Đề không chớp mắt sợ di xuân bảy ngày đêm như lai không rời tòa ngồi chăm chú nhìn cây vì bảy ngày đêm đó nhìn cây Bồ Đề như lai cam hoa bảy mươi ứng chúng sinh khiến họ vang khởi đạo tâm suy nghĩ vắng lặng đến chân đồng xấu các từ vô hóa liền hết lòng ca người tán thán đứng thế tôn đức phật dạy như vậy thiên tử đại thần diệu và thiên tử tình cư bồ tát di lăng bồ tát hiện kiếp và đại Cả diệm cùng các đại đệ tử thiên long quỷ thần kiền thác hòa tu lư giang thuyết đều hoan hỷ vùng hành tỉnh đại chúng quỳ gối phát nguyện bồ đề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 Ngay sau khi thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác, Đức Thế Tôn đã dành bảy ngày đầu tiên với thiền duyệt làm thức ăn, tuệ giải thoát làm thức uống, chăm chú quán sát cây bồ đề, nơi đã che mưa, che nắng cho Đức Thế Tôn trong suốt 49 ngày đêm để tri ân cây Bồ Đề. Sự thể hiện bằng thân giáo của Ngài đã cảm hóa được bảy mươi ức chúng sinh phát khởi đạo tâm, suy nghĩ vắng lặng, khiến cho mặt đức chấn động xấu cách. Chúng con nguyện nương theo trên sư phụ cùng tăng đoàn, noi gương Đức Thế Tôn, hàng ngày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 thiện hữu tri thức, kết duyên với Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, cầu đạo vô thượng. Lại xin hồi hướng cho tất cả các chúng trong cõi tâm linh mà chúng con đã bạch thỉnh, mời về chương trình tu tập này được nương công đức mà xả bỏ làm mê, chấp trước, khai mở trí tuệ, tinh kính tam bảo, kết duyên pháp lữ, cùng với chúng con tu hành trong chính pháp cho tới ngày giác ngộ viên mãn thành Phật. Nguyện hồi hướng cho chư vị nào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 Uh. từ à, quý à, y à, pháp mới nguyện cho chúng sinh ơi thâm nhầm kinh tạng ơi tri tuệ như